Xin chào các bạn, hôm nay à, Sang sẽ pha thử cái máy pha Stadesso Double này cho các bạn xem Hôm trước Sang có review cái khui cái này rồi Hôm nay Sang sẽ pha trực tiếp cho các bạn xem một ly cà phê tại văn phòng Như thế nào nhé à. Đây Máy như thế này đây Có chăng các bạn, bữa mình có review rồi Các bạn xem lại cái video trước Đó, bữa mình tháo review nó rồi hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem rồi để các bộ phận đó đây các bạn cái chân đế nó còn vững để mình đi leo núi rồi đi câu cá rồi đi chơi rồi mình để thuyền đồ này rất là vững các bạn cứng cáp rồi đây các bộ phận ở đây giờ mình sẽ lấy uh, lấy cà phê vào cái này một cái muỗng này 8 gram các bạn mình sẽ lấy một muỗng uh, một muỗng rưỡi này tầm uh, ờ, đất đen này thì tầm 16 gram mình xài cho này tầm hai muỗng lưng đó, tầm 16 gram các bạn đó. rồi đây là chén đôi các bạn chén đôi nó lớn hơn cái máy cái máy kia rồi xong hơi về vải tinh không sao tinh xin lòng đây được các bạn bây giờ mình sẽ bỏ một chén này ok rồi, nhận lại các bạn rồi đây đó nó cũng có mức nước các bạn một à, tám mươi 60 với 120 các bạn 60 120 có hai mức 60 120 rồi mình ở văn phòng mình lại chuẩn bị sẵn cái nước sôi này mình cứ cho vào thôi rất là tiện lợi cái này nó giữ nóng được lôi các bạn lâu lắm mình đã uống ờ, mình hay uống lỏ các bạn bây giờ nên mình hôm nay mình pha là 60 thì mình pha 90 ml mình chế 90 rồi đậm hơn cái ly kia một tí mình hay uống cái ly là muốn, mình uống 80 là cái ly nhỏ rồi mình sẽ lấy cái ly thủy tinh mình để cho các bạn nhìn cho dễ thấy mình chơi cái ly đây này à ly đây Đấy. rồi nó có cái nắp đây thở lên các bạn Đấy. đây nó có cái chén này mình không dùng mình pha các bạn pha cái chén này đi cũng được đi đi ờ, câu cá đi leo núi rồi mình cầm đây cho nó đỡ bị vỡ này nó rất là chắc nên là mình không ở nhà thì mình làm ly đây bỏ đường bỏ đá thì mình uống tiện sang Nga à, sẽ làm vài năm cái sang ấn là năm cái sẽ để cho cà phê nó ngấm ngấm vào cái phim này một tí để cho nó không bị bung nở sóc á nó mới ngon đó năm cái rồi bây giờ thằng tấn tiếp tục nè mình chờ tiếp bằng tầm 10 giây các bạn 6 nè 7 nè 8 nè 9 nè

36 37 38 39 40 hết rồi ok các bạn bây giờ mình sẽ lấy ra mình sẽ uống à thôi mình lấy cái chén này mình hứng nó tí đi mình sẽ thử cái hương vị như thế nào các bạn xem nha và bọt kem rất ok uhm. nó đậm hơn kia nhiều các bạn đậm đã đậm nó chắc đường cái mình này hay thích là mình uống nguyên chất à mình à, cái ừ, gu mình là mình uống lỏng lỏng là nguyên chất còn một số bạn về thích đường hay là có sữa thì bạn cho vào số lượng tùy thích thôi còn mình là mình hay uống nguyên chất nha một ngày mình hai ly Đó. rồi xin à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn video tiếp theo à, xin chào nhớ để đăng ký kênh của mình một like một share các bạn nhé để là comment để mình làm những video tiếp theo thì cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào